rồi lựa chỗ đi lựa chỗ đi hay là cứ xuống rồi ờ, xuống tuốt dưới rồi ờ, nhảy hay sao ha giữa ra ra Boliviana kìa Boliviana nhảy ê, ê, ê, nhảy hả nhảy hướng hướng e e chọn à. nào xa xa ít người rồi nguyên một tim nó nhảy ở trong kìa chỗ này còn nhiều lắm gần cầu không nhà trên đồi không hay sao trong qua thị trấn đi bung dù rồi tính tiếp đi chả có nhà mấy rồi tôi bị bung dù rồi có vòng vòng có, có à. khu này của mình này có từ nãy tôi thấy có thằng ở nhà chứ không phải mình không đâu đâu có đâu không không bỏ bấm on, coi vòng vòng đâu có đâu. Ở đây làm gì có đồ đâu mà chúng nó vào. Rồi, đi qua bên kia. Đè, để Antelet là có thể nhìn vòng vòng phải không ta? On, ờ, đúng rồi. À đúng rồi. Hàng gì có tụi nó hay chị à, lúc mà nhảy dù xuống nhấn ship nhấn ship có tác dụng gì không ta? Không, không biết. Vậy mà sao Chỉ có bấm thằng... đảo đảo AD thì được 60 km. Rồi, chạy bên kia lút đội thôi. Hôm kia ở ờ, xa thấy xe chạy qua luôn Mới đó mà có bắn nhau nữa rồi Ồ, vòng cũng cái bên không sao chỗ đó hồi nãy nghe mấy bài bay rớt xuống <coughs> đông được tôi thấy chiếc xe rồi trời chạy quá cái ông ở gần tôi nè ông nó gì ra Đã đủ quơ quơ à ở gần tôi là ông Voltaire ủa không phải chưa silver đây tích <laughs> ông ông điêu ấy đi ra khỏi cổng à vô cơ bó, tay ra nè chỗ này ngay thị trấn nè rồi xuống đi xuống đi xuống giấu giấu chiếc xe đi giấu chiếc xe đi chút còn ít xe chạy không chiếc nó làm gì đấy à, đang kiếm đồ ơi sao cái nhà này có thằng có thằng mở cửa cho ta chết cha chạy chạy chạy chạy không <laughs> ờ, có ờ. khu này của mình bãi xuống có mình anh mình mà vậy mà cái nhà bên tôi có thằng mở cửa rồi kìa dạ qua khu này nè rồi ngang qua mở chưa có xuống mới chạy qua à. chưa à, tu teo tu teo ờ, đi không tôi chưa có gian này ừ từ qua tôi lướt nhà nó luôn tôi xem có cái đường có giáp này ừ, cái vụ xe cộ này ý sao nhà này ông mở chưa vậy mở cửa rồi tôi vừa vào đấy ông ông tôi mở có tôi mở nhiều mà. nhà nó tự mở mà trong này có ba lô ba lô hả ba lô hả cho tôi xin tôi ba lô level 4 ừ có là được là tôi giờ không có cái gì trên người ấy đấy ồ đi rồi ở tầng đấy cũng có cái giáp đấy ờ ba lô hai ba cái luôn chả có súng dạo gì kìa. đây, rồi chả có cái gì cái gì ta đem mã tấu này mới được bỏ chiếc xe nãy tôi để đâu vậy, Tôi giấu rồi. Gần chỗ tôi. <coughs> Có Kala bên này nè. Chỗ Silver nè. Ngon. Ê, cái súng. Tôi bắn mà xem xin bắn to. À, thử nè. À. Thử thử. Anh đi. Tôi có nhặt cho ông nào nhá, có, có ba lô level 2 này. Ở gần tôi không? Gần Silver không? đây ừ, tôi, tôi đang qua shipper luôn đây thì cala dưới nhà đó ta cái khu này nãy tôi chết đấy hả ai chà tôi đợi ở bên cầu bên này nhá là chạy sang chạy sang đấy lướt độ nhiều lắm sao lướt hết kịp ông chết rồi chạy sang rồi ờ đang chạy sang có, có, xe à xong gọi vãi ủa nãy tôi kêu ông có cái dây không tôi thấy ông chạy gần người em biết đâu <laughs> nhà nào có cửa gọi là lướt được nha ừ coi chừng có người á tôi có hai cái kit drop sai này ông nào cần thì bảo nha ok trả thay cái súng nào luôn con ca lại nữa Ồ, chả có súng chết gì anh ạ Và nếu không có súng vào đây à, Thánh Uzi hay gì rồi, gặp Uzi không? Chở Silver Ôi, chạy, chạy bộ mệt quá mà bốn bên một chín Không nờ chạy qua Ô nó co vào cái khu ấy kìa, khu nhà nước à? Ờ. Để coi còn sao. Ở ờ, xa mà, từ từ đi. Ở nhà nào còn xuống không? Tôi vào tôi lấy khẩu. Bên gần tôi nè. Có khẩu hai khẩu cala. Cái khu này kiểu như khu biên giới nhỉ. Có chỗ kiểm tra. không được buồn nữa không có ai gì vậy gì vui kìa cho ông trách gì kéo tôi kìa đấy rồi không xuống đâu chả thấy không nào cái này cổ, đi tám ai cần ít bó à? Ê, hình như tôi thấy có người Ủa không? Ủa không phải rồi Không phải, phải lòng lòng Đã có ai ở đây rồi Có X4 này Không có súng nhắm Á lúc nãy giờ không có súng nhắm Đục lại chiếc xe nữa Kéo qua luôn chưa có cà lai nữa nè có súng hết chưa tôi chưa có tôi cũng chưa có súng à bên chỗ siêu trời ơi cái chỗ của tôi hai chiếc xe tôi đậu hai chiếc xe theo luôn vãi qua chỗ silver <coughs> đây cô súng lục <coughs> qua bên đấy nè ông đâu rồi silver hả rồi qua liền silver silver cứ đi cứ đi dòng sắp tới rồi tôi còn bốn đích nha ông nào cần thì bạn chưa có bốn ít tám ít luôn Để lên có lấy không đâu đâu đâu đâu đâu không lấy tôi lấy đạn à đâu súng ở đâu chưa trong cái nhà <clears throat> đây súng đây bốn ít nữa giảm thanh đây giảm thanh cái gì vậy ê thử à ừ. gì vậy thử nữa là gì ổng bắn lọn đội hình luôn á rồi <coughs> rồi lấy qua lấy súng không ổng sách ra rồi quá lẹ trường này. Lấy, lấy, lấy. À súng súng can. Lại cái lại. Này ní ơi. Qua nhà khác nữa. Where you? Ông nào? Lại đi. Tôi có. Đã lút rồi. Tôi có súng rồi, tôi có súng rồi. Nhà nào mở cửa lút rồi. Có súng chưa? súng rồi. Có chưa? Ông, ông tu teo rồi lúc lúc lúc coi ai coi. Để anh ấy à. còn qua nhà khác nữa. Teo đứng lại. Súng. Này cái súng này băng bốp đi. Được chưa? Hả, có chưa? Có chưa? có rồi có rồi rồi có nhà à, phải không rồi đi qua nhà khác leo lên tới chưa tới đích chưa rồi đi chi hai ờ, xe sao xe nhiều lắm xe nhiều lắm lên lên lên lên lên lên lên đây băng đạn rồi đi <coughs> lên lên đây có đạn bảy không lên lẹ lên lẹ lên lẹ lên lẹ lên lẹ rút tới đích rồi à vãi còn dưng cái 4 x nha tôi còn 4 x qua xe mini đi qua xe mini đi đi à nó vô luôn rồi kìa nó oh, xe mini gì nữa qua xe mini trước đây gần dòng luôn á <coughs> chạy nhanh nhanh lên vô xem đi đúng không xanh ừ xem đi xem đi đậu gần bãi biển nha đậu gần bãi biển nha ok sao tự nhiên ra là sao con cu neo kìa dừng lại hả cái điện gì vậy tự nhiên xuống hả đang cùng đồ bụng à, cũng hơi là tôi không có nhấn ship tôi chạy ấy chứ hơi làm tiêu à đây đây đây đây đây tôi gần chết rồi, ngã đâu nhỉ à, tôi neo đây hài nha thử thử <laughs> ai có đem xăng không à, thằng này đổi xe đi đổi xe đi Ui, thằng này rồi đổi xe đổi xe đổi xe để tôi uống biết màu nhá không chỉ ờ, là bạn vậy vậy vậy đi <laughs> lên lên lên ở xe này phun xăng nè ông mua ta ghe cái thích đi một mình nhỉ ra mua à Ủa có chiếc xe lẫn đấy kìa ờ quá xe luôn à, nào nấy khúc khúc cúc máu đều với nhau đẹp quá à. chạy đậu bờ biển nha bờ biển à, á lấy giòn xe đó kìa outside outside tụi nó chết cả đống chắc tụi nó bị phục kích chứ gì coi nhà thờ có ra không rồi ta đi, à? đi, đi, đi. lướt đồ đi được xăng rồi tôi cầm xăng xe đó phun xăng rồi có giáp kiếm súng nhắm đi mấy ông ơi đây có xe có xe có xe có xe à Đó. xe mình à, à xe mình xe mình à. kiếm kiếm súng nhắm đi còn 60 giây nữa không có không có súng nhắm bắn lỗ cali có xung nhâm cái dòng xiết nữa rồi nha ra đi ra đi ừ. ra đi ra xe ra xe thấy rồi ờ ra đi ra đi bỏ qua đi ra đầu mọi người chạy chiếc ra sóc à? ra đi ra đi thấy có xe nữa nè có đằng chạy xe, xe. đi bốn xe đi tôi bị kẹt mày luôn nè đâu ôi như có ba xe à có ba xe xe à? bốn à? xe sau lưng cái kìa để sau lưng kìa sau lưng cái kìa tôi neo sau lưng đây nè ôi tự lái đây tự lái đi tự lái đi, ơi cô ơi chạy ra chạy ra với ta đi chạy ra với ta à này đây chạy trước kìa xe tiên phong đây xe tiên phong đây chạy ra với tá chị ra tá đi Ê, cái đó nó sai là gì vậy <coughs> hướng à, W 285 chị ra với tá hướng W 285 đi rồi chi độ nữa thêm chiếc xe nữa kìa nó dọc đường này xe không à, đợi, đây đậu, đậu đây đi đừng đi xa đừng đi xa đậu đây đi lại là căng né né á đậu đây đi để vòng bo tiếp tiếp đậu đây đi chi độ hàm kia đâu vậy ông đang chở tôi lên ờ, ra biển này bắt đầu đậu đây đi để vòng bo tính tiếp có quần này không mặc à bảy đang bảy đang bảy có không đang bảy có không cho xin đi ủa mà tôi cũng nhiều quá rồi xin xin đó cho tôi có ít bốn nè lấy ít bốn không không ít bốn có rồi không lấy có thấy ít bốn không tôi có tôi có rồi ông kia còn ông kia mày đó làm gì hiếm ê vòng vô nữa rồi kìa nha để coi nó đâu rồi ngay đây luôn mà à, chạy qua bên hai ổng kìa gì vậy ai bắn tôi vậy <laughs> ờ à, rồi ai nấp trong nhà đây nấp trong nhà đây à, dựng mấy chiếc xong mà sắp sắp lại ngang nhau cho chúng nó thấy nó sợ ê cái gì cái gì cái gì cái gì nhà kia kìa ừ ờ, đúng rồi nhà đó đó <coughs> có chuyện What the gì vậy? Gì nữa vậy? Ờ. Có gì giống như ừ, tôi đấy M4 kìa, có ai lấy M4 không? What? Đánh gì đấy Cái gì? Ồ. Gì mấy ờ. ba? Gì? Ông vô Voltage bắn thằng nào vậy? Bắn chi vậy? Bắn xong chị hướng Ừ, sao bắn không nói gì vậy? chỉ hướng đi bắn rồi ông nào đâu qua tay bắn ý ở đâu bắn vậy thằng chi trên đồi ừ ít e ít e à đủ sao nó bắn tôi nó bắn tôi nó bắn tôi nếu thấy ở đâu vậy trời đây khách xếp đây ai kêu ra qua đây qua đây chạy chạy vô xe chạy vô xe thì mới cứu được quẹo quẹo quẹo quẹo đâu rồi Thật kia thôi Ê, chạy chạy chạy chạy chạy chạy, Vãi Ê Hướng này Hướng bên phải á Bên phải Có chơi xì máu không? Có máu chưa? Có máu chưa? Có máu chưa? Có rồi, có rồi Bắn đứt cái nón kìa Vãi, bọn này mặt quá Xe, xe, xe tới, xe tới sắp chết đó đậu ngay tháp kìa ngay tháp ngay tháp ngay tháp ngay tháp con volta game xuống bắn rồi bắn chưa rồi bắn rồi bắn rồi bắn rồi tôi chết mẹ rồi chết rồi một chết thằng rồi, chết rồi. Ờ, hướng chạy trên đầu bên kia một thằng hướng hết á hướng hết á xa lắm xa lắm mà nó có ít tám hay gì á nó nó, nó bắn qua edit mẹ nãy giờ có ít tên quên nữa edit mà nó bắn gì kìa <coughs> không có mũ à ai ai ai có đàn bẫy không ai có đàn bẫy không tôi xin cái đàn bẫy ơi bảy là đây có có cho bốn ờ, cho mấy nè bu bu lại đây hỏi chích cái đám còn tròn đúng không, không. xong có đạn bảy đạn bảy đâu đang đang đang đang đang đang đang tách rồi đó đạn bảy rớt ra đó đây. đâu hướng nào đâu bà nó nãy giờ nó bắn hoài trên đồi trên đồi rồi trên đồi hết chưa rồi một ông qua bên nhà anh đây thủ nè ê hướng ờ, w w đang chạy qua cái cây đang chạy qua cây núp cây rồi núp cây núp cây rồi núp cây kìa ê nó bắn hai hai hay hết rồi hay hết rồi để thấy đâu luôn nó có đứng cây à đắp diều đắp cây đắp diều đắp cây chết xung quanh coi có ai chết xung quanh có có tay nào không đâu cũng nhỉ đắp diều đắp diều cái cây xa Má leo lên tháp bắn Giấu vô là bắn đâu, giấu vô Me thằng nấp vô ra, thằng đó là hết máu rồi đó Giờ tôi lên lên tháp coi có người à, Đấy, bo bo kìa Chết không? Knock out rồi, knock out rồi Ê, à, gì có tem, có tem, còn tem nóc ao nó rồi nó tự nó chút nó cũng chết thôi hè hè ta ngồi đây tan máu thôi gì vậy ta Ui rồi à hết máu kìa vậy okay. đâu trên đội quá đang cứu đang cứu đang cứu ê ông tôi đang cứu ông ông bỏ đâu vậy cái thằng hết máu kia nó được cứu hay gì ta rõ ràng bắn nóc ao nó rồi mà Đấy. dòng bôi gì bên nào nó chạy gì kìa kìa kìa gốc cây gốc cây gốc cây cụ gốc cây uh, à, xét không ta gốc cây trong vòng thấy rồi thấy rồi ừ, ừ. W phải không ít đúp ít đúp ít đúp ít đúp hai bốn mươi bốn mươi hai mươi năm bắn không trúng nó lách cái mình nó ra chút xíu coi chừng chết đội á nó nó chui xuống bọc đá rồi cái ông nào canh trên đồi đi nha một ông canh trên đồi ấy bọc đá kia bọc đá kia kia thằng ngắm kia đem máu rồi à, hướng hướng hướng W gần hai năm rồi đây nhắm, đây nhắm. Ui trời. Trên đồi, trên đồi. Có chừng. Má, kiếm chỗ nào cam trên đồi. từ từ để con hữu bạn đau quá. Đây dòng bo, dòng bo rồi. Mình có phải đi không? không không trong vòng một ông canh trên đồi đi ai à, canh trên đồi tôi canh à. mắm đá rồi đó đội hướng nào đội hướng nào báo hướng ếch để bắn vỡ mấy cái kính này mới dễ nhìn này nhá à, chưa chưa rồi ờ bắn đi nãy giờ bắn cũng nhiều rồi không được bảo vẫn bắn mình nữa kính thôi bắn lúc nào mà chúng cái tủ này nhỉ ai ai cái thùng đấy. cái thùng đồ nó rớt ngay mình nó kìa lụm lụm lụm lụm thủ luôn đâu thùng đâu nó đang giật kìa giật kìa giật giật kiểu ờ, hướng hướng hướng ếch hai trăm mười đó nó điện cụ quá nghe đi sao dám lụm vậy đó ấy nó, nó bắn tôi nó bắn tôi nó bắn tôi hơn đéo thấy nào nào cái cây kìa cái cây kìa chết rồi hướng nào hướng nào W à, 265 W 265 tôi đi cái hai thằng ấy nằm rồi đâu đâu rồi chết chưa kia kìa là ở đâu sáu cây hay sao đâu tôi vừa thấy nó nằm mà chết mẹ rồi hay sao này chết chưa nhỉ nhiều thằng nào bắn bình kinh nhé đồi à đồi à, hướng sau này đồi như sau cái cây kìa gì cái gì cái gì má cái hầm trên đồi Ê, có xì mót có xì mót cái đồ nó bắn mình chỗ nào nhỉ nãy giờ không biết cái thằng bên góc cây bên kia chết chưa giờ hướng đòi chưa chưa chưa nó lì như đĩa vậy nó núp nãy giờ không thấy thánh núp má sao dám ra lụm hầm ta căng à cái gì Xuống mà à. lộn lộn sang ngầu cho tôi đi với dòng bo dòng bo đi với đợi đi à, dòng bo rồi qua xe xe à ờ được trời chiếc này bốc khói như chứ bà ơi <coughs> tôi đang nhận đồ không <coughs> má tim mình chán vậy sao đâu chứ đâu ấy nên đợi đi để lại đổi chứ đâm chiếc mẹ đi chứ má xe từ xe từ bóc khói chết mẹ một cặp cứu tôi cứu tôi thì đèo kịp rồi có tăng đằng sau đấy đằng đằng sau đang chạy mỏng đá này hướng 210 sao rồi sao mấy thanh niên hả đang chạy Má cái hướng nào mình tôi bắn hoài vậy ta Chết cụ Con mẹ nó trên đầu rồi Ê dưới dưới dưới dưới lên Rồi tôi thấy nó rồi Cái gì Đâu gì Đụt một đạn hướng sau lưng một đạn hướng trước nữa Sao chơi Ê hết sốt AVM trời <coughs> Rồi tìm bốn Ôi xong hàng cái kia sẽ chết vậy? Mấy thằng ở, ở... Hàng kia sẽ chết vậy? À? Đâm nó à? Bắn mấy thằng ở chỗ cái cây mà tưởng nó chết cả hai thằng rồi mà Có chết không? Không, cây không chết Bắn hai thằng đều, à. đều thấy nằm xuống rồi Cái Một tiền mình gục à Có à, thằng kia à, trên đầu đông quá à, à, thấy avm cái là lên ngay đầu à. không nợ thoát rồi không nợ thoát à đâu có nghe tiếng mà trên đầu mình trên đầu mấy ta trên đầu 16 một người thoát một người thoát cm 16 cộng một đi ai thoát đi Ê, rồi, rồi sao à, ông kia à, ông còn đứng trong đó làm sao mình lập tim được ao tim thì mình thoát tim đi tin đi tin đi đi tin đi mà lại ừ thì bốn tẹo <laughs> cộng một c mười sao ông nói hình như ông xếp cái gì á không bon ta ghé hả ừ ông nội đó là vải vải liền <laughs> bon ta ghé đúng hàng đúng. hậu báo lại ông tiếu chứ kêu một hai bàn nữa đi ngủ có chơi được không đấy có, có đợi một ông vô còn ông tu teo tên gì à, tu teo luôn không đúng rồi ai siêu ơi cho mình ké luôn đi có Hả? người vô có người vô đọc tên à, đánh tên đánh tên đánh tên chờ xíu mà đang vô bạn ơi chờ xíu mà đang quá thì sẽ kêu ok có được chết tên ngoài đó thấy rồi thấy ông siêu ơi hả họ báo uh, mấy trận thua đau đến cái chiếc xe này chơi đỏ phải không à, hả không nãy nãy như chơi không có bị thiệt luôn á qua tôi sợ có vụ chiếc xe đó rồi đó <laughs> chưa up lại up lại nãy giờ được hai trận top 10 à ok giờ đã mời các bạn đấy mà mình sống là có thể có thể mình có thể ở ờ, tầm hai ba được ma nè nãy băng lên đội luôn nãy băng lên đội luôn ngon tiện đậu lại giết thằng kiên trí tôi băng lên đồi đó cuối cùng tôi bắn đường kia nóc ao đó cuối cùng bị avian quất phát ngay đầu không biết nó đâu à nó nó tuốt trên luôn thằng trên đồi giữa đồi dưới đồi nữa thằng dưới dưới đồi bị tông cái chết mạng rồi là nghe tim kia nãy ông kia kêu tông luôn tông luôn rồi cái ao đậu lại à về rồi, cầm cái 4 x là được rồi thấy, thấy ổn rồi mấy xuống ngắm về đi về đi tìm bốn hổm giờ dừng dừng lại tìm bốn hoài ta ra cản ra chưa từ từ từ từ giờ hướng này à? hướng này lên Gebugo đi Gebugo nha bên trái hả Gebugo à rồi rồi rồi Đất vô vô nhà không hay là đi à ở trên ở trên khúc ở trên đó hả khúc mà quá trời nhà ở trên hả ừ đúng rồi khúc đang toàn hả ừ rồi tụi dễ về luôn lúc mới ra ngay cái uh, khu cảng đỡ bị móc đúng không nào ơi xuống ngó ngó chiếc xe xíu nha anh <laughs> xui ờ nước xe trước à, nhảy được rồi nhảy đi nhảy nhảy chưa, nhảy chưa, nhảy chưa chưa, chưa. nhảy nhảy nhảy thương W ừ lắc chắc có hai team nghi cản á vậy thì tôi ở rìa tôi chạy vô gì đó có chiếc xe ở đâu hai chiếc xe đấy Một tim nghi cản á một tim nghi cản Trời ơi, giật kìa, sao nó giờ này là bắt đầu nó giật dữ ta chết rồi kìa gì không mấy thằng nó bắt đầu bắn nhau rồi ô có thằng nó sẽ giữ rừng này ơi nghe cản không có ai luôn uh. à giật qua vượt qua xuống nhẹ nhẹ coi lót ăn nồi giật qua đầu bên kia lút đi à đồ hình như nhà này nhà quan ôi vãi hà tại lót chúng rồi chưa hết ta <laughs> hình như tôi chưa lót hết hay gì chưa hết nghe tiếng xe chạy ta đủ nó thì ra lắc con xe hai à con xe hai kiếm thêm chiếc nữa chứ mà hồi chạy không có kịp dòng bo bên gia mai rồi chưa hết nghe tiếng xe sát vào giữa tôi rồi à có chiếc xe hai nữa có chiếc xe hai nữa mà hơi xa không có xe 4 ta có, Ê, có xe 4 có xe 4 có xe 4 chạy này nó hơi từ đây qua anh đây nè có xe 4 rồi nó chạy ra chỗ ông chết ấy à ai vậy ai chạy ghê vậy đấy đấy nó chạy lên kìa cái điện có tiếng xe chắc nó không có xu chạy chết mẹ nó qua khu này rồi không súng à có súng lục trong đây nè Vô lấy cây đi ờ lật xe lật xe mấy số vậy ta hai số hai số cái điện cụ hai số nó mẹ đấy rồi nó qua nó bò rồi đút ra là làm mẹ hiếp hiếp cái điệt con mẹ mày qua đây con chó kìa nó chơi khô máu kìa bố mày lấy xe ghê fuck ghê ủa điên nào ra ta à đây có chiếc xe này dập giữa đồng hoa mông trống nữa kìa sao có hai thằng nữa ta sao vụ án, vụ án hai, thằng mình, nữa ta hai mình vô trống luôn hả tôi teo mày cái ông kia bị ấy à bị lắc à rồi chích mẹ bị gột con chó bị xe đâm nữa à? nó lật xe rồi xe của nó lật rồi thì nhẹ nhẹ thôi nhau nó đi cái xe hai chỗ đúng không có ba cái đốc sai rồi nha uber nè ai lên không qua lút tàu lẻ đi đang quá đang quá anh ờ, à, tôi lấy chiếc xe kia đây, đây, đây. chiếc xe kia rồi được chạy rồi không ngay chỗ đó à, lấy cũng được nữa lấy đi lấy đi sợ hàng kia nó nó ra đó đã hai xe luôn rồi ấy đây đây đây lên lên lên lên để lên lên lên hàng kia đang lút tàu bên khu ờ, ngoài bìa chạy vô trong rồi mình lúa tình đi Còn cái đua gì đâu mình hút nãy mới tông nó lật xe rồi nghe hai cái nhà màu đỏ nha đó bên trái đó cửa mở đó quá mẹ ra rồi Dạ. vậy ờ, tắt à <coughs> quá rồi rồi xuống cái này đi an toàn chưa rồi rút xuống rồi xuống xuống xuống đi xuống đi xuống xuống chú teo chú teo chuẩn bị thoát rồi chú teo điện rồi ha? ừ biết rồi thì thôi làm nghìn mắt đi ngáp không ừ nghìn mắt đi thôi đi kiểu như là nó chỉ kỹ với remote <laughs> ủa chị thất à nó không có thất à thôi kệ nó cứ đi đi thất thì mắc kìa ông kia vô kìa kìa sao giờ dạ, sao để biết exit không cái gì exit lobby hay ờ. gì ờ exit exit đi đâu bị phạt gì đâu ờ, ra, nắp bằng đạn cho có rồi cái game mày ra. <clears throat> Rồi bạn thấy bằng đạn rồi ao liền Má <laughs> nó thấy tôi cái nó chạy xuống xe nó đấm bo Hai thằng ngược theo Cái lụm được chiếc xe quất nó lại Đập chiếc xe nó Rồi đó, rồi với cái bằng đạn <laughs> đã Ủa vậy bạc ti 4 phiên cũng gặp bạc ti 2 nữa hả? à, chia ra lúc độ chứ yeah dạ. vậy hai chiếc xe tông nhau là hai chiếc xe lật luôn tông chậm cũng bị lật nữa trời Mày chưa rồi chưa cái đi đi nó nó cứ báo nó không chưa thoát cái player nào mình ra nhỉ à đủ ra nó không làm biết bà đi nó đứng đứng máy hay gì đứng cái màn hình luôn phải không không nó đâu chơi không bố nó nhớ nhất là ra thì xin ram đi cái game này nó không biết sao nó không mở một trận nó không dễ phóng ram nó bảo à, nó bảo là thiếu cái net frame gì cho nó nó cứ tự, tự động nó cài luôn tôi cài win 10 mà vừa mới cài lại win reset ra là sao rita má hả không ông chỉ cần tắt game hết á rồi ông reset mấy lần ở ngoài màn desktop thôi thì nó dễ không ram thôi ờ, vậy hả chạy sáu ghi mấy lần hả sao vậy ông kia của tôi là tám ghi mà nè tôi chạy game hồi có ổn có qua thoát ra game nó nó, nó nuốt hết gần sáu ghi game ram á nó đâu tự dễ không ram đâu hiện tại là sáu ghi bảy. rồi thoát được rồi vô rồi ghé đi đi ra ngoài ờ, desktop á ông thì ờ, rep mấy cái giờ nó dễ phóng ra rồi á ừ. chúng tôi còn dư không sao không nọ gì ờ, vậy em này game bốn chơi sao nổi tôi chạy tám game mà duo luôn là nhiều khi nó gồng được bốn trận ở trải rồi à. mình ra quán máy tính nó bảo là anh lắp thêm một thanh 8 ghi nữa là 16 ghi chơi cho nó chắc <laughs> game này chủ yếu thấy là không phải là ram mà nó nốt cpu kinh khủng lắm luôn á thì game chắc CPU game này cũng phải trên 8 ghi chơi rồi mới đã ăn ừ. vào đi giờ phải 8 mới chịu nổi chứ 4 khó khó khăn 4 cũng chơi được đâu 4 4 à, gì khi chơi đi khủng nó còn giật nữa kìa 4 nợ cái cái win hết 500 rồi rồi đó bản game này chạy hai ghi sáu ba ghi ba ghi ồ lên bốn ghi rồi nói game này bá đạo thì chạy cái bốn ghi rồi Battlefield như chạy cũng có tới 4 nghi đâu ta Battlefield nó có nhiều người chơi như này không? Không, tôi chơi offline, tôi đâu chơi online nào à, Chơi gắt đó Offline thì nó offline thì nó không có tốn giam. Cái trò này nó nhiều người online quá, nó phải nhớ nhiều Mà 4 ghi gửi Vậy liền Trò này là một trong những trò tốn giam nhất Tại vì nó nhiều người chơi cùng một lúc mà rưỡi vì với cái win nữa là năm ghi rưỡi hướng này ra đảo xe đường nè hướng này ghe bô bô à gây bô bô bay qua ma ra Yamaha boss boss Yamaha rau Janaya Boliviana ờ à, nhảy đi nhảy nhảy nhảy nhảy đi nó nghe à? cái đây à nó nghe à? trời bay qua đó sao bay nói sao quá bay xa xa đi sao hết cỡ nha nguyên đang chọn lên nguyên chuột lên mình chỉ vô bên chỗ đó cũng ngay giữa trung tâm có gì chạy cũng dễ <laughs> cậu ca cùng chung chí hướng không bật vô Đút dài dài qua bên đó nha Ok Ông Hùng VP ờ, bên kia có ba thằng này Gì? Ờ. ờ Nó qua wow. gô góc Chết trà thế là không biết có qua được sông không <laughs> Rồi, chạy dài dài lút dài dài qua bên Yama Không mình chạy thẳng qua Yama luôn đi Có xe thì chạy qua luôn Chạy dài dài kiếm xe Rồi đứng xuống sông Rồi chứ nhảy dù xuống mất máu nữa nhảy với đá mất máu à, qua thẳng đâm qua thẳng bên đó kia bên kia lút cho nó lạ chắc phải kiếm chiếc xe ui có thằng ờ, đấm đấm thằng kia mà phát hit sót kìa <laughs> vậy cũng được đó được được người lên đấm á nhảy đấm á nhảy đấm á <laughs> giỏi nhỉ ê có xe có xe tôi mới vô có cái mũ ba đã à? Ủa mấy ông bên Gorok luôn hả? Ê chỗ đó có người đó Có xe 4 nè nên chạy qua bên Yama luôn Má dạ. bọn ngay đó luôn Bọn ngay đó tôi, tôi, tôi, ra sau lưng hầm này chưa Ê chạy qua chưa Để tôi qua rước hai ông kia nữa đẹp Bên kia lút Trên đây có gì không Hùng? Không, lụm sạch rồi, không có cây súng cun không à à, có súng được rồi Ồ, oh, chiếc xe kìa đổ mất cây súng nó nằm chỗ lạ kỳ quá nè, chỗ này lụm chỗ này nè, chỗ này nè Trước mặt thôi nè Nó nằm chỗ lạ kỳ á À, luồn tin kìa, luồn tin mới bị giết Tay đi rồi Không lựa được Bỏ tay Bá, gì nhầy chứ Nó nhét ở trong cái khe Nó nhét ra có cái bồn thôi, rồi lấy Cái cát chín tám Này ông kia À, không rồi được biết rồi Súng lục cũng không có nhỉ Lên Ê, ê, gì Bị bắt cái gì <laughs> À, đồ Ê, ê đồ Ôi, à, sao cái cây đó sao Cho này có ô tô được không ấy Trong, trong Lều lắm Ờ, hay à Đâu bây giờ chiếc clip hai chiếc mùa tôi xanh rồi Có xe không? Đây bên đây có xe. Có súng. Rồi lượm chạy đi, chạy đi, lượm lượm lượm chạy đi. Rồi ra, qua cho mang nha. Cái gì cụ phải bo đường núi mới được. Ừ, đang đứng ở bển đó, nó bắn thấy bà đó. Ở ờ, qua câu góc mà nãy ha. Ngồi qua ca này, đúng không? Đã có thằng tim qua ấy mà. Ờ, ông chạy thẳng hướng đó có nhà đó. Qua vô đó luôn đi. Ê. Ê. Ê ra đầy xe chưa rồi anh rồi đâu qua đi đây anh lái không đâu mở đi ra đi ông nội tôi có cái giáp hai mà ông hùng này ông chê này cái điện cụ chị qua trường là xác định luôn á tôi lấy rồi qua đây làm gì tôi hỏi tại tôi không thấy <laughs> tôi lấy rồi cẩn thận nhé sân thượng với trường là hay có tụ tập không ông lái từ thầy lên xe xe gì xe gì xe hai xe bốn xe bốn xe bốn chạy qua đây nè đấy đó đâm qua Yama lại đi ê coi nó gớt ở đâu vậy kìa gớt gì máy bay à máy bay sao không thấy ta vậy không lẽ nó gớt bên kia luôn nó làm vậy không nào quá vậy bên tụi gu góc á tụi nãy đáp bốn tim con tim có đáp cướp ủa cái thùng gớt đâu ta ôi chịu lùm thùng à mà không thấy không thấy ở đây có lốt không vui mấy ông bỏ bỏ gu gốc nha bỏ gu gốc chạy qua yama đi không đi yama là lia đó gu góc rồi có tim rồi uber đâu uber uber ông check qua đây nè cái gì chị yêu trường học làm gì đây, đây, cái khu đó đông lắm vô vô lại vô lại vô lại uh. để đi đây, cái khu đó với khu chung cư là hot á trường học của nhật này trường học đông lắm trường đường đắp trường học của xe đâu ông về bộ đây lật rồi lật rồi ông nào lái đi xe tôi tôi hơi delay thôi ra khó chạy lắm để lên để lên không lên ghê ông Silver vẫn cây chuồng à quá <laughs> dữ vậy mà quá trời vậy mà <laughs> con ảnh là tăng hơn quan nó bóng bà nè cái gì bóng bà ơi trời ơi trời ơi trời nguy hiểm quá cha vậy vậy lộn lá lộn à, lắc luôn rồi xuống đi xuống đi lắc rồi quên ai ai dùng, dùng chết đâu vậy bây giờ lên lốt cả đi ờ lốt tới đi tôi quên đi chạy, chạy qua giao ma luôn nha cái điệt cụ nãy bấm map lên coi không đi hai chiếc xe đấy có <laughs> đóng hai chỗ này là mấy anh chỗ tôi nè ô, oh, có nhân tám luôn ngon lắm lắm có nhân bốn nhân bốn nhân nhiều à, được hai lộ ba vừa quá à à mũ hai vô tôi nè không tôi chạy rồi à. tôi xa lắm ở đây có cái giáp một này trên này có giáp một nhé toàn lục mũ hai đây nè bà con ơi có xăng này có lấy không có xe đồ lấy xăng làm gì Hello. cái giáp đi chứ mũ hai mũ hai qua đây nào mũ hai mũ hai giáp trong này nè ừ giật như vậy ây da giật giật giật giật giật cắm đầu rồi đây đây đâu đâu đâu đâu trong này nè còn giáp một này ủa tôi có giáp rồi tôi có giáp ba à, mũ hai mũ hai đây mũ hai đây giáp hai giáp hai ôi xe buýt này lại đó cái xe này ngon nhỉ ừ. nữa nó ra chế độ 16 16 thằng này ra xe buýt xe buýt là kín luôn này mũ hai nha mũ hai lấy không tôi nói bỏ đi á đi đi đi đi bỏ đi bỏ đi qua minh khu kia lại đi edit cũ Ủa nó tháo bơm là tôi giật kìa Trời ơi Cái này có khẩu AKS không à Giam 4 ghi à 8 ghi 8 ghi mà giam Giam CPU không ai Giờ chơi lâu không CPU Giờ CPU á Có thể do Win đang chạy update thì nó chiếm tài nguyên nữa ờ cài lại win chơi ngon luôn cài được win tám á cái win 10 nó khá đã rồi win 10 à, nó bảo là nhẹ nhất win 10 thì nó có chế độ auto đáp nó sẽ tự động chạy tôi cài tắt được tôi cài cài rách cho nên là update lúc đầu xong rồi khóa lại update luôn khóa được à khóa được chứ có phần khóa update mà à có có phần nhớ stop là update Win 10 phải nó có chế auto nó cho khóa có có phần uh, ờ, stop update làm theo hướng dẫn ở trên mạng anh theo cái chương trình uh, tuyết cái đó anh tự nhắc update để tụ xe quá kìa à này ờ, ông Silver cũng thằng nha phải nó qua khu bên mình này đi cụ lướt khu từ xa trước lướt lướt khu xa trước nha ừ đây cái gì à, dạ. dạ. Để, cụ có có có bạn nữa bên đó rồi rút không xa trước đi chạy chạy chạy Ủa sao có tiếng xe hoài ta nguy hiểm quá vậy có khi nào bị tông không đây không xa cũng nó cũng đang chạy ở đây có món đặc biệt nè món chảo nè chào lại lại lại khu xa đầu đây nha <laughs> không còn gì để lấy Cà lai lấy không? Ai trời đủ má, có chiếc xe ngay đây luôn <laughs> Cái gì nãy chạy qua phương này lỗi quá chết mẹ của thằng trên nhà luôn không em mày không em mày bỏ đi Ê, kiếm khu khác đi kiếm khu khác đi còn khu nào nữa không khu đầu thì đây nè có khu nhà riêng ở ngoài kìa Ờ, bỏ đi, bỏ đi. Khu này đông quá. Khu này khu nhà tù à? Đầu qua khu bên kia đi. Lấy cả lại không nào server. lấy lấy lấy đây lấy quăng lấy qua. Núp bên đây nè. Cái hàng trên nhà trước mặt không á. Rồi chạy chạy chạy xe. Hướng hết, chạy hướng hết. khi cũng bị lướt rồi để hướng chiếc xe đó kệ chạy cái này trong vòng nè chưa giáp chưa giáp luôn máu nè giáp hai nhà tôi là ra đủ ừ. đạn chết thấy ba lô hai hố như này không tôi có ba lô một mang mệt quá uống máu đâu mà lút lại đi lút lại đi ủ thả ngay đây đi thả ngay đây đi anh thả đi anh anh lấy cả W uh, thả xuống thả đi dạ cái này cái này cái này cái này cái này gạt cover gạt cover gì gì hộp hộp hộp ê để tôi giữ động rồi mấy ông kiếm chỗ nấp xa xa đi xa xa đi tôi không có đồ nhiều chết cũng không sao có gì đó là xe hay gì đủ với chiếc xe hai đâu nó thả chỗ nào đâu có anh trời thấy rồi à mấy ông xa xa đi nghe mấy ông xa xa đi nghe nấp đi nấp đi đứng giữa động rồi sau rồi ấy ấy chọn ngay kìa nguy hiểm lại nguy hiểm Trời như liền nè mấy ông ơi ôi tám gì hay à Không Chạy chạy chạy chạy Kiếm khu lút tổ tiếp đi Kiếm, kiếm khu đi Khu nhà kho thấy không? Vô không? Khu nào? Hướng nhà kho trước mặt trước mặt Ờ à, tới luôn tới luôn Đụng á cây cây sâm xanh mới đau Xanh là bọn hiếm lắm mới gà phải nha Cái sài đạn nhiêu không? năm trắng hay bảy chấm vậy? Đạn 4 ly gì vậy? 4 ly mấy à 0.4 chứ không hay là 4 ly nữa 4 ml quá có chuẩn nha nó mới gấp hầm đây à tụi nó hay qua đây kéo qua lắm á ồ mà có xe dọc đường rồi. À, xuôi vãi liền bên kia có xe kìa ờ thế Cùng là... nhà à. ếch 210 có xe nha à. thế là thế là phải à, đứng gần gần dễ cover nha Rồi từ từ từ từ ông chết từ từ, ông chết từ từ. Từ từ từ từ. Từ từ từ từ. Hình như chưa, nó chưa chưa có người. Ôi trong chơi ông dầu à. Thôi vô đi vô đi. không hùng đi chạy đâu rồi? Thôi lâu ngày đang ngắm cái chữ xe con có bốn ít nội lợi dụng chứ. Có bốn ít lên lên lên đây nè, trên nhà này có tầng 2. Rồi cam ra. Ê, có nón hai trên này nè, ai chưa có nón hai không? Tôi. Kìa đó. Thực ra tôi mới lưỡng cái nón ba. Hết hết chưa? Hết chưa? Ủa như khu này đâu có tầng hai à? Không, khu này đâu bắn ra được. Thôi đi hết đi đi đi. Hết chưa? Hết chưa? Hay là thủ đây? tủ đi mấy trống á chỗ đó trống quá không giờ tủ vô nhà trung tâm đi về <laughs> như vách núi à khu gì mà dàn khè cái con đồ đó cái cái cái, cái hồng đen đen đó cái là cái không lũng thôi để coi nó bỏ đâu thì đi tiếp ok ông nào có dư đạn năm không có ông nào dư đạn năm không tôi có 30 viên âm hả chắc không chắc lụm khúc buôn có bao cái dãy nhà này không hướng nào có hai cái ô tô này, này. à hướng uh, ờ, SW hả W ấy Điệp cụ chạy trước rồi cần mới hỏi Đúng, khu này trống có mỗi cái nhà này nè ở không nhà này được đi xe ra đó không đi xe được á chạy nhiều chúng nó rình chết ừ lậu vị trí vào đóng cửa chứ ok đây lấy chiếc xe giấu chiếc xe này lấy xe chạy được bên đây chưa ai lướt ta khu này xa chỗ mấy bà ê gì ôi sao mất máu mày chạy tiên mất máu luôn kìa mấy bài nó kìa coi góp đâu quay mấy bài mấy bài giấu đâu rồi góc khu khác thôi cho mình không thấy chiếc máy bay luôn á à thấy rồi thấy rồi đó mình kia là hai liên quan mình đang à vậy thôi thủ đây đi Rồi ờ, có thêm 30 ờ, viên uh, 30, 5 ly Để ông xài đi, tôi còn được băng Ông tôi xài đạn 7 ly à vậy thôi qua qua đây qua qua đây silver ngay chỗ silver nhà nào cao nhất ở đây đây kêu bên kia kìa nhà này mới Đó, cao nhà Hugo không Hugo không cửa nhà ai vô sao không cửa nhà Ê con có nón hai nè ai chưa có không? Đó, tôi chưa có, tôi chưa có. Đâu? Ê silver, silver. Cái giáp hai đây nè, bóc sai luôn à Ủa sao tự mắc pháo bà? Rồi, vô nhà đi, vô nhà thú đi Ôi, giáo hài ra lấy lấy à Giáo hài à lấy lấy đi Ông lên nóng mấy gì? Nóng một hay gì à? Ông ừ. tu teo á Sao? Nó một, nó một Qua bên nhà kho lấy nón hai kìa Có ai lấy chưa? Nhà kho bên kia kìa, lấy cái nón hai đó đó Ui, đó Để đủ gì ông bậy kiến như vậy quá cho nó dễ thấy à rồi vô vô vô vô nhà đi rồi lên trên thủ đi tôi dưới cho bạn ngon rồi là chưa ngon rồi chưa ngon canh đi nha mình ngay trung tâm hay gì đó đây để nó bò về cái, cái thung lũng à rồi ờ, dạ. bây chờ giờ ờ, đủ nó bo nó chạy với mình rồi kìa chạy tới không đây dạ, gì vậy gì vậy gì à, sao má vậy cúp cờ hả phải không sao tôi mất má vậy gì nó hơn thẳng hồi nãy được 12 lần á thì đang chạy cũng mất máu đấy hiểu điện thẳng cái điện cụ không có đạn sực cái cun nữa à, đi đi đi đi đi đi đi, đi, đi, đi, đi, đi, đi, má lên núi đi e một hai mươi e một hai mươi tại hướng đó nãy mới góp cây luôn á <coughs> quên đó. anh từ từ nha từ từ hướng này hả ta hướng này là góp cái góp cái hầm coi xe đít đi nha trên đầu với xe đít á chạy đi vòng bo kìa lên dốc cao trước nha sát vòng rồi luôn rồi có cái đầu cao vô sát vòng nè đó nghe tiếng súng uh, hướng ép thằng đội thương à, trên đồi nhiều lắm đi. đó hướng ép bắn á rồi chết đi chết đi ê kìa kìa kìa kìa tè á tè hướng hướng với bốn bắn bắn rồi nứt nha không rồi đi dòng bo tới rồi đó chết sau lưng đi đụng ngay cửa hầm luôn vãi tin có vào trong hầm không à, không không khoan từ từ trong hầm dễ bị ấy không bị thông lắm coi nó bo đâu rồi mình tính tiếp rồi chết sau lưng đi nha dòng bo đó chết sau lưng đi chết mẹ nó bò ngay chúng tôi đi tính cái cửa hầm khác nào bố mẹ đây nè bắn đi trời vậy máu coi bo đâu vậy bo rồi sầu dữ vậy tệ tiện rồi bo lên đồi rồi ăn mấy cái thằng tôi bắn là nó đang trước mặt mình đó nha công nào thuộc map không công nào thuộc map không cái hầm này ra đâu vậy đi không nó vô một lần tôi bị lạc luôn tôi chẳng tìm ra ê em đó đi đâu vậy thì tự nha đi dưới đội nè đi dưới đội nè má chỗ này không có chỗ rong rộng không có gì để che lậu thiên chết bài tính gấp cho mình hay gì đây thường thường là gì đúng á cánh phải coi chừng nha cánh phải nha rồi xe đi ở đâu chiếc zip uh, ờ, e có bao không không, không bỏ từ từ thôi nha đừng chạy nha chết kỹ má giữ động bên kia sao dám đi mình không có xuống ngắm giường ờ, này hơi bất tiện dòng còn hai mớ 20 giây coi đi bên tụi bên bên phải á tụi bên phải này có tụi bên phải á ở nhà bên trái đó Đi đây chạy trên, trên đồi á Kìa chiếc xe đậu trên đồi kìa hướng á Thấy rồi thấy xe rồi nhưng mà xe xe đó không có Bò ngược lên đồi bò ngược lên đồi đủ má ngay chỗ kia có cái nhà luôn kìa mấy ông nội để ý bên phải nha để ý bên phải nha trên đội á ông chết từ từ thôi ông chết từ từ thôi cởi cover nhầm bo chạy chạy chạy chạy chạy ê nhà nhà đỏ nhà đỏ hướng anh he là có có có, có người ở, ở ở lầu kiến nha lầu kiến nha kệ nó từ từ đi mình nấp đi nhầm bo kệ mấy ông nội chạy chạy chạy chạy chạy nhà nhà nhà đó có người có người có người dạ, chạy phải tăng cover đó nha mấy ông à, nó bắn tôi rồi nó bắn tôi rồi nó bắn tôi rồi chạy đi chạy đi dòng chết cứu không kịp đâu mà rồi hướng nghe cái gốc cây hướng nghe Vậy. bị uh, hướng bên phải bắn rồi trên ừ. cái cái chòi bắn rồi rồi núp ờ, tôi đau mẹ rồi hướng nghe hai số hướng cái cái cái kia cũng có nữa nghe hai cây á anh em mình đậm hết rồi hả chở đâu hết bó con nào bò đây bố muốn hết quá thiệt tình <laughs> ừ, cũng được cấp mười kìa anh để tôi thoát gồm giặt gì thoát em tôi đi xét làm cái ừ vãi chứ này này chơi top 10 mà không, không có được nhiêu chứ ha cả team cả liếc là thằng nào có, ừ. có giết được nào đâu ừ. <laughs> không có đồ phải có đồ mạnh dạng chứ à, nhà bên kia một thằng ngay cửa sổ nhà bên đây thằng chạy đúng ở giữa hay là chiến thuật nữa lấy lút đồ xong rồi băng ra giữa luôn đi chứ chạy tụi nó bị cam trước rồi nó cam sẵn nó lợi thế quá nó cứ ngồi đó nó bắn thôi này mà chịu cho thấu chạy xíu nhà tôi mới thoát ra Oke. Okay. con đến đóng cửa rồi nhảy tán với coi. để ờ. <laughs> chúng ta đi gần vô rồi ok hai giờ mình một đêm đóng cửa rồi mình phải mời mấy bác về mấy rồi chút thì cắn ngồi chúng ta chết rồi chơi được không đấy